chào anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu nó là cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu bịp nhé thì à, cái bộ hột tài xỉu này làm ra để phục vụ cho những anh em nào mà đang làm tay cái Đấy. hay là những anh em nào mà đang thua tha khi làm cái mà anh em chưa có bộ hột nào ưng ý thì anh em xem cái video này anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình thì khi mà anh em đến cơ sở có rất là nhiều những cái bộ hột để tư vấn cho anh em và có rất là nhiều những cái bộ hột mà tôi chưa kịp đăng tải lên video cho anh em để cho anh em tham khảo thì à, anh em cứ đến cơ sở thì tôi sẽ đưa ra để cho anh em lựa chọn đến một bộ hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại hiệu quả chiến thắng cho anh em nhé thì cái bộ hột tài xỉu à, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay nhé vì sao nó lại được tên là bộ hột tài xỉu hay thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu mà tôi ưng ý nhất từ trước cho tới nay Đấy. đây là cái bộ hột tài xỉu mà nó phá vỡ được hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó nhưng anh em nào mà đã lắc tài xỉu rồi anh em mà đã chơi tài xỉu thì anh em biết được những cái thế hột tài xỉu khó là những cái thế thu tài xỉu như thế nào đó thì rất là nhiều anh em khi mà đến sòng sới sân chơi anh em chỉ cần là ngồi đợi đến những cái thế chén thế như vậy để anh em đánh thì cũng rất là hiệu quả cho anh em đấy, khi mà anh em đi à, anh em chơi cái cách chơi à, tài xỉu đấy nó cũng à, rất là hiệu quả đấy, anh em chỉ cần chờ đến những cái thế hột khó để cho anh em để cho anh em đánh được những cái chén tài hay là những cái chén xỉu mà nó có tỷ lệ phần trăm lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em nhé để đấy thì là cũng tôi cũng chỉ nói qua để cho anh em biết thế nào là cái thế hột tài xỉu thôi nhé thì cái bộ hột này nó mới là quan trọng cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu hay hoàn toàn không tang đấy, hoàn toàn không tang không tang là như thế nào khi mà anh em đến sân chơi này anh em thử đó, thử nam châm này không có này Đấy, nước muối này đó anh em thấy không nam châm nước muối Đấy, nam châm nước muối Đấy, mặt nào cũng nổi đúng không anh em đó. nam châm nước muối này anh em à, nào mà đi lắc tài xỉu ấy anh em phải vệ sinh cực kỳ kỹ cái à, hột tài xỉu của anh em Đấy, hột tài xỉu của anh em để à, cho anh em đỡ bị nặng về phần tài nhiều hơn nhé khi mà hột anh em đều mà anh em thử nước muối anh em về anh em không rửa lại không chăm sóc lại cái bộ hột của mình thì tất nhiên rồi đến ngày hôm sau hoặc là ngày hôm sau nữa nó sẽ nặng về phần bên tài cho anh em khoảng tầm 64 và thời gian cứ trôi đi thì là cái bộ hột này nó sẽ là nguyên nặng về tài nha. đấy là lý do vì sao mà rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và tôi cũng chia sẻ cho anh em là khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em thử cái à, hột ấy anh em thử hột bằng nước muối thì anh em về anh em phải vệ sinh thật là kỹ phơi khô rồi anh em gói lại cất để cho những chơi để chơi được những cái à, cuộc chơi sau nó hiệu quả hơn đó. thì uh, tiếp tục cho anh em đó chính là dọi đèn đây đó. rất là trong nhé đó rất là trong đúng anh em hột cực kỳ đẹp cho anh em luôn nhé bao đẹp vừa rồi tôi đã thử cho anh em Đấy, vừa rồi thử thử cho anh em cái à, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu khi mà anh em đến sân chơi anh em bắt buộc là anh em phải thử Đấy. thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ nói qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu hay này và cái cái lợi ích của cái ờ, bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc là cái gì cái lợi của cái bộ hột tài xỉu hay không à cái bộ hột tài xỉu 2 này đó chính là cái cái cái mặc định của cái bộ hột tài xỉu này là khi cái bộ hột tài xỉu này là bên tôi làm đấy, bên tôi làm đã hầu như là vượt được qua hết những cái thế hột tài xỉu khó nhá thì à, những cái thế hột tài chịu khó thì cũng có rất là nhiều nên là anh em cũng Đấy, rất là nhiều nên là tôi cũng không thể kể hết được thì tôi chỉ kể hết những cái thế hột tài xỉu khó mà nó thường hay làm cho anh những anh em nào làm tay cái thì rất dễ bị đau đầu khi mà anh em gặp phải những cái thế hột như thế này nhé ví dụ như thế hột tài xỉu 445 với những thế hột tài xỉu như thế này thì những cái bộ hột trợ hay là những cái bộ hột tài xỉu mà chưa được làm thì nó sẽ thì nó sẽ xuống xỉu cho anh em một cách rất là đơn giản cách rất là đơn giản nhưng cái bộ hột tài xỉu hai này khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này anh em chỉ cần cái cách mà anh em giữ được cái hột tài xỉu hai này thôi thì là anh em sẽ chiến thắng được cái thế hột tài xỉu này đấy tôi là tôi sẽ ví dụ cho anh em nhé tôi sẽ sử dụng cái cách lắc giữ hột tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này để giữ cái thế hột này đấy cái thế hột này anh em bắt buộc là anh em phải giữ được tài không giữ được tài anh em thua thì cái những cái thế hột này khi mà anh em mắc phải thì anh em sẽ rơi vào 7 đến 80 phần trăm là anh em sẽ rơi vào xỉu nhé tài 80 phần trăm là tài vậy vâng đó đúng anh em đây là cái bộ tài xỉu mà anh em có thể là sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu Đấy, anh em anh em có thể uh, lên tài Đấy, anh em có thể xuống xỉu Đấy, xuống xỉu xuống xỉu này đó anh em lên tài xuống xỉu nó rất là hiệu quả và cái thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu này anh em có thể là lắc theo ý muốn của anh em và cái cuối cùng nó chính là cái mặc định của cái bộ hột tài xỉu này mà bên tôi mà bên tôi, cơ sở tôi làm ra đó chính là cái cách mà anh em cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó chỉ bằng cần có cái lực tác động lên cái bộ hột hoặc là có những hoặc là những cái cách lắc bình thường của anh em thôi đấy, để cho cái bộ hột này nó đi theo đúng như ý muốn của anh em đấy thì à, đấy thì anh em gặp luôn cái thế hột hai ba năm này những cái thế hột hai ba năm này bắt buộc là anh em phải giữ được xỉu đấy những cái thế hột này không giữ được xỉu sẽ không bao giờ anh em giành chiến thắng nhá đó thì cái bộ hột này khi mà anh em gặp thế này thì anh em chỉ cần sử dụng cách lắp giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì anh em sẽ chiến thắng được những cái thế hột tài xỉu đó nhé. thì những cái thế à, như thế những cái cách lắc anh em có thể là đến cơ sở anh em mua bộ hột hoặc là anh em có thể là mua bộ hột này anh em gửi về gửi về cho anh em thì là tôi sẽ gửi cái video hướng dẫn cho anh em cách lắc của cái bộ hột tài xỉu hai này hoặc là anh em gọi điện trực tiếp video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này chén này bắt buộc anh em phải giữ được xỉu khi anh em làm cái nhé 80 phần trăm sẽ đứng xỉu thế này mở này đó 235 vẫn là 235 lắc lại cho anh em một chén nữa này. đó mở này xỉu này đó 125 đúng không anh em